Ok xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại Game Today Và hôm nay tôi với anh em sẽ cùng nhau chơi uh, bộ môn Automate anh em nhá <laughs> Dã man Quá dã man luôn anh em ạ hai ba ngày rồi mà tôi thấy là cái sức nóng của cái bộ mết này tôi thấy nó vẫn chưa có gì thay đổi cả Đấy không biết theo cảm nhận của các anh em thì nó thế nào <clears throat> Tôi ờ, tôi bất lực rồi đấy Nha anh em nhá Còn uh, có rất nhiều anh em bảo là vẫn có những cái layup có thể đánh được thì Tôi cũng không phủ nhận cái điều đấy Có Nhưng mà những cái layup đấy thì Nó khó quá anh em ạ Mấy cái layup mà anh em uh, có chia sẻ Thì thực sự là Không phải layup nào đó cũng có thể là đánh trơn tru được Như cái bộ mết trong cái thời điểm hiện tại Đấy <clears throat> Một trong những cái layup mà mạnh Về giai đoạn siêu late game Nhưng mà lại dễ chơi vào giai đoạn đầu game Đó là những cái gì mà chúng ta có Ở trong cái bộ mết trong cái thời điểm hiện tại Đấy Nghe thôi là đã thấy là rất là meta rồi Mà cũng không biết là cái meta này nó kéo dài bao lâu Nhưng mà cái meta này thì thực sự là Nó quá khó <clears throat> Nó quá khó chơi luôn <clears throat> Đồ này tôi thấy là, là ngon rồi đấy <laughs> Anh em ạ Trời ơi Đồ như này thì, thì, thì thôi nhỉ Anh em nhỉ Chắc là anh em biết tôi chơi gì rồi <clears throat> Thực ra cái việc mà khó quá chúng ta có thể không cần làm Đấy chính là tìm ra ờ, một cái ờ, line up chân lý để có thể counter vào cái bộ mết Một cái lap dễ chơi Đấy mà lại khỏe vào giai đoạn late game Ăn được cái bộ mết Thì tôi thấy là nó quá khó <laughs> Và cái công việc khó thì có lẽ là chúng ta để cho người khác làm <laughs> Có lẽ là tôi đã đi sai hướng anh em ạ Tôi thấy là là cái việc mà cái, cái công việc mà chúng ta đi tìm một cái line để mà counter ấy tôi mới phát hiện ra là khi mà chúng ta ngồi chúng ta nghiên cứu chúng ta bắt đầu chơi tất cả các thể loại lay up để có thể là counter cái bộ đấy thay vì cái việc đấy chúng ta hãy chơi cái bộ đấy luôn anh em ạ chúng ta hãy chơi uh, cái uh, ờ, lay up mết ở trong những cái trận đấu mà có những cái cao thủ anh em hiểu không <clears throat> để xem là người ta chơi gì để counter cái bộ này là chúng ta sẽ biết được là là là, là counter bộ này thì chơi cái bộ gì đấy thế nên là trong cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy ở trong cái con game này có Ji Wong View nha anh em nhá Đấy Ji Wong View là một trong những cái người chơi rất hay Và rất có thể Ji Wong View sẽ sẽ sẽ tìm ra cách counter được cái bộ này Đấy và trong cái trận đấu này không những có Ji Wong View mà có thêm một người nữa đấy chính là Fudo nhá anh em nhá Fudo V kia cũng là một cái người mà chơi phải nói là cực kỳ hay luôn Ở trong cái con game này Và hai cái game thủ này là người Thụy Điển Fudovi thì uh, ông này là một trong những cái ông mà nhà vô địch đầu tiên của cái giải Championship Nếu mà anh em chưa biết nhá Đấy, nên là trong cái trận đấu này tôi sẽ chơi mết Để xem là họ counter như nào <laughs> Chúng ta mượn người khác để chúng ta tìm cách counter Bây giờ chúng ta không tìm được cách counter thì đấy đây là một cái cách rất hiệu quả luôn anh em ạ Đấy là nếu mà muốn counter cái bộ này thì phải chơi thật nhiều để tìm ra chân lý đấy khi mà chúng ta chơi trong game chúng ta thua ai đấy thì chúng ta biết là cái lineup đấy có thể là sẽ ăn được ta đúng không anh em rồi nhá đấy lên kế hoạch rất là chi tiết và rõ ràng đấy <laughs> bây giờ là chỉ việc là làm theo kế hoạch thôi anh em nhá đấy chăm sự nhờ vào hai bạn Trước <laughs> này nhá tôi sẽ để xem là liệu rằng là, là hai bạn có thể là ăn được không Và tôi khẳng định với anh em luôn là Mết nó vẫn là một thế lực đấy chưa cản ở đâu anh em ạ Chưa cản ở đâu Còn bây giờ có mấy cái lineup Như kiểu Exit chơi đối công ấy Thì tôi đánh giá là cũng chơi được Nhưng mà khó lắm Bây giờ cái bộ đấy nó trở level 10 Phải ra chúa quỷ Đấy 6 Exit 6 uh, à, 6 Exit 4 Witcher Kẹp với cả chú quỷ Đánh ở level 10 cơ anh em Khó lắm anh em ạ Cái bộ đấy thì nếu mà lên được ấy Thì chắc chắn là ăn được Tôi khẳng định luôn với anh em là chắc chắn là ăn được nhưng mà lên được cái kiểu rất là khó luôn đấy nó không dễ đâu cái bộ đấy nha phải chúa quỷ phải lên được hai sao này đấy kiếm hồn thì có thể là ra hoặc không ra thì tùy đấy nhưng mà chúa quỷ lên được hai sao này và có ờ, lên được level 10 hai điều kiện liền đồ thì phải có bkb nhá blink bkb thì mới có cái cửa ăn được với cả về căn bản là chơi cái lab này nó cũng khó chơi ấy bây giờ mà bảo ừ thì cứ ăn được mết đi nhưng mà còn những cái thằng khác thì sao đúng không chúng ta cần phải tìm ra là những cái layup mà nó đánh được tất cả tức là nó gọi là cân bằng giữa cái việc là counter mết và đấm được những cái thằng khác nữa chứ không phải một mình mết anh em ạ còn nếu mà chơi một mình mết ấy thì nó cũng có rất nhiều những cái layup mà vẫn có thể chơi được tôi lấy ví dụ như là 6 à, assassin cái 4 cá thì chơi được nha anh em nhá không phải không chơi được đâu đấy mà tôi thấy cái bộ đấy nó còn nó còn đỡ hơn nhưng mà nói chung là về cái cái cái gọi là dễ chơi ấy nó phải gọi là cái thể loại dễ chơi mà nó dễ mạnh ấy thì tôi vẫn thấy mết nó mạnh ai ai đời mà chỉ cần một con già một thôi đấy con già một thôi là đã đủ gánh rồi gánh ngon luôn đấy có nhiều cái trận đấu mà già một tôi nhưng mà có thể dí lên 10 rồi khi mà đủ đồ già một kho trưởng cái là, là, là, là có thể là khi mà anh em có đủ một cái lượng đồ nhất định khỏe thì già có thể gánh cho anh em đến lúc anh em up lên 10 mà con già nó vẫn còn level 1 được thì anh em biết là cái bộ đấy nó dễ chơi như nào. Quá lỗi anh em ạ. Trong khi những cái lineup khác phải chật vật. Đúng không? Để mà lên 9 để mà chơi, có khi phải roll hết tiền để kiếm co 2 sao thì một cái lineup khác đấy lại chơi lại quá dễ dàng. Chỉ cần co một sao form đủ bộ thôi. Ở cái level 9 ý là đã có 4 gót 6 ờ, mét rồi đấy Anh em ạ Đấy chơi rất dễ luôn Đấy nha mà trận này nhá tôi không xanh nha anh em nhá Anh em thấy là tôi đang phải eco Tôi vẫn bỏ bài vào nhưng mà tôi đang eco đấy Tức là tôi không hề xanh nhá Nhưng mà bây giờ tôi chơi mết cho anh em xem Cái bộ này nó dễ chơi lắm anh em ạ à. Đấy rồi Ngon đấy, lên level 5 là bây giờ lại cũng gọi là hơi ổn rồi đấy một lúc nữa thôi là không cần phải eco đâu bài ngon nghẻ một cái là có thể là oánh chuỗi thắng luôn đấy chứ bây giờ nhá ra thêm con heaven bomber lên hai sao tôi có khi là tôi up cấp luôn tôi đẩy con đưa so vào anh em ạ đồ thì nói chung là khá là ngon rồi tôi đã thấy là có thể ghép được là lấy được hai cái ờ, cái trượng phép rồi Đấy, một cái viên tinh thạch ma lăng để có thể là là tăng được 40 mana đầu game quá ngon luôn toàn những cái, cái đồ trong mết thôi Nhờ chuyện này thế là chúng ta sẽ khỏe đấy không yếu đâu đầu game mà dù bài nó không ra nhá nhưng mà không sao chúng ta ép ra đấy cứ từ từ tí nữa không ra roll ra thôi có cái gì đâu chơi đấy tôi bảo cái bộ này nó dễ chơi mà nó khỏe nó dễ khỏe bây giờ không ra là con già đúng không roll ra được chỉ cần một con già duy nhất ok rồi xong rồi cứ từ từ lên chín roll tiếp ra thôi đấy ui rồi ôi anh em ơi được rồi đấy <clears throat> quá wow, ok khỏe rồi đấy anh em à, khỏe lắm rồi bây giờ gì cấp lên rồi oánh chuỗi thắng thôi gì nữa round sau rồi tôi chốt đồ luôn anh em ạ à. tôi chỉ đến round 10 thôi eco gì thì eco đến round 10 là bắt đầu là ấy rồi à không nếu mà trận sau mà chưa gặp thằng Masi thì có khi là chúng ta đợi round 11 thì chúng ta up lên 7 cũng được. Mà round sau up tạm lên 6 đã anh em nhá. Để tôi tính thế nào, xem là gặp cái thằng nào round sau. Ui rồi ôi anh em ơi. Thiên thời địa lợi nhân con nhà bà Hòa luôn. Round sau gặp thằng Masi anh em ạ. À. <laughs> ôi trời. Ngon ngay. Rào này gặp thằng này chết với ở tôi Được quá nhờ <coughs> Hay quá anh em ơi Ủa. Thật Ngon ngay Đây Trượng phép Ok Rồi <clears throat> Có cái huyết trượng này Từ từ bình tĩnh bình tĩnh Đây Từ từ từ từ từ từ Đồ chưa lấy được nhá Chưa lấy được chưa lấy được Từ từ đã <clears throat> Kiếm một viên ma lăng nữa anh em ạ Ok Ôi ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Ui rồi Ngon ngay. Ui giời. Quá ok luôn. Hay quá anh em ơi Còn một cái free roll Roll cái Úi rồi <laughs> Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. <clears throat> Trận này lại là của tôi rồi anh em ạ à. Ờ Có cái mùi gì nhở Tự nhiên lại có cái mùi gì nữa đấy ờ, Hơi thơm thơm ừ, Thơm thơm thơm thơm mà Hình như là cái mùi này nghe Nghe đâu có vẻ có nghe chừng nó Chính là cái mùi của sự chiến thắng ấy <laughs> Dã man thật sự <coughs> Rồi cứ từ từ anh em Dũng bình tĩnh Không có gì mà phải cái sớm Đấy Đợi chút Đợi chút Đợi chút Đợi chút Vẫn còn đấy mà Vẫn còn có cao thủ ở trong cái trận đấu này mà Để xem là liệu rằng có thể ăn được tôi không Ra thì vẫn chưa ra đâu Nên cứ vẫn, vẫn yên tâm Vẫn chưa có cái gì cả anh em nhá Rồi <coughs> Sau cái chuỗi thua đến đây chuỗi thắng luôn anh em ạ khẳng định với anh em luôn là cái chuỗi này chắc là còn dài lắm bắt đầu là, là khởi đầu cho một cái chuỗi thắng rồi đấy rồi Này quá nhỉ Yên tâm luôn rồi Tôi tôi cũng không tham cái con uh, con uh, công nghệ mất Đấy, Sky Breaker cho vào làm gì cả Đấy, bây giờ chúng ta cần là cần cái gì? Cần là cần giữ cái chuỗi này thôi Sức mạnh của cái chuỗi này Sức mạnh của cái đội hình này và cái, cái chuỗi này Chúng ta sẽ kéo dài để chúng ta có thể lên được 9 Và form cái, cái bộ chuẩn của nó Đấy chính là 4 gót kết hợp với cả 6 mét 4 gót 6 mét và già Đấy 4 mục sư nữa Wow ok anh em ạ ừ, Chuyện này thực ra là tôi thấy là có rất nhiều thằng biết chơi luôn Không phải chỉ có hai ông kia đâu Thấy không Đấy Vương View đã có chuỗi rồi kìa Đánh coi như là rất là kinh nghiệm luôn nhưng mà để ở level 6 mà vẫn có chuỗi đấy Càng không Đấy còn có rất nhiều thằng nó cũng up 7 nó xả tiền hết tiền luôn rồi Để cắt chuỗi rồi Đấy tôi thấy à, đánh giá tốc độ trận đấu này tương đối nhanh đấy anh em ạ Nhanh đấy ok rồi đợi thôi sang là đón thôi sang là đón thôi anh em ạ đấy ở đây thì có thể thấy là có hai nhà level 7 một nhà đang có chuỗi thì mới level 6 không sợ lắm nói chung là vô tư trận này bị cái là hơi lag nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trận đấu tí nữa roll hơi mệt đấy ping 200 anh em ạ đây này gặp fudovi này Đấy, vô địch cái giải championship đấy anh em anh em nhìn thấy cái cái cái um, cái khung không cái khung và cái bàn cờ này anh em biết những cái mùa đầu tiên của championship ấy tôi có chuỗi rồi hai con này không biết có phải bạn không nhỉ Zeung View này với cả Fudovi này không biết là phải bạn không Tôi thấy cả hai ông đều chơi rất hay cái ông di Vương View kia thì ờ, đang top server không nói cái ông ông kia thì cũng đấy có cái giải championship thì là cũng đánh cũng chắc là cũng uy tín thôi Rao sau rồi tôi up cấp sau tôi cho con heo bỏ con heo vào Rao sau không biết là có lên bỏ goblin luôn không nhỉ Thôi cứ từ từ đã tùy Bỏ Goblin thì tôi sẽ thay bằng một con Water Spirit cũng được Nhưng mà Water Spirit một sao thì chưa chắc đã tín bằng là một cái con con kích hệ Goblin đâu Đấy, Zipper nó cũng có cái giá trị của nó Ngoài việc là kích hệ Goblin thì máu nó cũng khá nhiều ấy Còn đấy 800 máu tăng cơ phía trên cũng ngon Từ từ đã Bây giờ up cấp cho thêm con heo rồi anh em ạ Đây rồi, có cái BKB rồi lấy uh, có thể là chốt BKB sớm để tí nữa nếu mà đánh với mấy cái nhà mết thì cũng không không có gì ngại cả. Đấy, chắc chắn là, là chúng ta sẽ còn một cái con già sống sót để nó có thể clear. Rồi, lên 8 rồi. Tiến trình ờ, nó đúng chuẩn đấy nha anh em nhá. Đấy, bây giờ chúng ta lên 8 rồi. Cái này cũng được này. Ừ nhở Đúng thật Đấy, như này cũng ngon này Ui, kẹp cọc này, ngon đấy Ok Đồ này thì từ từ nha anh em nhá Ở đây ờ, vườn cái cấm đánh ấy Lấy BKB thì thì sẽ không có cấm đánh Từ từ đã Thôi rồi tôi sẽ bán mấy cái con Goblin đi Predator này Creator này Ui rồi ơi Anh em ơi Căng không Một xe quạt bay màu rồi Quá càng Mà hiện tại tôi không có mấy cái công nghệ mech nữa Tôi bỏ bộ mech đi Tôi cũng bỏ Tôi cũng không có cái cái quyển sách ở trong cái trận đấu này Nhưng mà thôi không sao Có chuối là ngon rồi Anh em ạ nhưng mà trận này có vẻ già hơi tịt đẻ nhỉ Chưa thấy con già ra Ờ Round 17 rồi chưa thấy con già nào Già này chắc phải roll mới ra rồi Trận này không độ Gặp thằng Di Wong View em nào Cắt chuỗi phát nhờ anh em nhờ Tôi tôi nghĩ là cái đội hình này ở trong cái giai đoạn này nó quá ok rồi Còn nếu mà muốn mạnh hơn thì chỉ có 6 mét thôi Tầm này 6m ra ra 6m thôi Đấy 6m nhưng mà phải kích hai wizard nữa Thì mới 6m được Ok, ok, ok, ok Xòe quạt Ui giời ơi, một xòe quạt cái là bay màu hết thôi Bắn nó như gãi Hunter Hunter còn chưa đủ 6 con thì đúng là gãi rồi u uh, hay quá rồi tôi sẽ bỏ con rồng đi luôn con này chỉ chơi chơi thế thôi không nuôi lên ba sao làm gì cả anh em ạ hai sao được rồi lên hai sao cái bỏ đi để có thêm những cái cơ hội ra những con khác đấy chúng ta không mất cái slot cho con này nữa nó sẽ giảm tỷ lệ của các con khác đi u uh, uh, uh, cái gì đấy bạn ơi Jiwon Will sang soi bài counter à <clears throat> Kinh thật đấy Định làm gì đội hình mạnh như này thoải mái đi bạn ơi tôi để im luôn cho bạn đấy tôi để im luôn đội hình mạnh rồi anh em ơi Siêu Will 6 Hunter Ờ 6 Hunter Ui rồi ôi Mẹ con sang soi bài còn đứng coi như là đối diện luôn <clears throat> Thế thì làm sao mà ăn được Anh em nhở Ăn làm sao được Định coi như là tấn công trực diện à tấn công trực diện tấn công đường chéo còn chưa chắc ăn ai còn đứng như là cho bài sang đứng đối diện luôn để làm sao mà ăn được <laughs> có vẻ quá tự tin vào sức mạnh của bọn hunter à <coughs> trừ khi là kẹp kẹp cá vào may ra ăn được kẹp cá có medusa hai sao sai lần hai sao thì may ra có cửa ăn chứ còn cái tầm này làm sao ăn nổi tôi nói chung là xác định là mất chuỗi cho tôi thôi tầm này là ấm rồi anh em ạ Round 19 này nói thật là cũng chả có thằng nào khả năng ăn được <coughs> Hỏa lực mạnh lắm anh em Hỏa lực bây giờ đang rất mạnh luôn đấy Kẹp cọc vào rồi Xong rồi lại Thunder Ui mà này có vẻ to nhá Này này thì này này Ờ càng đấy Ui ê ê ê Hay quá <coughs> Hay quá nhở Ui giời ui giời ui Ui cái con uh, con ngựa nó coi như là bị stun đến chết luôn à Đấm được mấy cái Trời <laughs> Stun đến chết luôn Ok Tôi đã dần dần thấy cái sự bất lực của những người chơi còn lại đấy <clears throat> Mặc dù là tôi tôi chưa có cái gì đâu nhá Nhưng mà tôi thấy cảm giác những người chơi bắt đầu bất, bất lực rồi đấy trận này thì bị một cái mỗi là ping nó hơi cao thôi anh em ạ còn về thế trận các thứ thì tôi thấy là ok lắm anh em ơi nhất là tôi đang chơi cái bộ meta nữa <coughs> để xem là Jiwon View liệu rằng trận này có thể counter được bằng một cái đội hình nào đấy không nha anh em nhá tất nhiên là những cái người chơi mà hệ cao thủ thì họ cũng sẽ có cái cách để có thể counter được bớt đi được phần nào sức mạnh của bộ này Đây rồi, ôi rồi ôi anh em ơi Ra con xà rùi này Chưa đủ 6 mét Ờ, thế này Tôi phải kẹp wizard vào Kẹp wizard là đủ 6 mét Ok Chúng ta đã đủ 6m và hai gót ở level 9 rồi Đấy bây giờ Thunder 2 sao thì đương nhiên là Thunder làm co Chuẩn luôn Đấy chuẩn bài cho anh em nhá Bây giờ là gọi là form được đội hình rồi đấy Form chuẩn đội hình rồi Ok Ui gặp cái thằng này đừng úp lồng nhá Đừng úp lồng nhé Ui rồi ôi Xòe quạt một phát là hết úp lồng luôn Cung đen 3 sao có vẻ to u uh. Thôi xong Dí phát lên 10 luôn chăng Ra một Ra một đánh ở level 10 <laughs> Ôi mẹ ơi <clears throat> Dí đến 10 là có bốn cọc luôn rồi đấy anh em ạ Như này thì lại mất gót Nhưng mà bây giờ không cần gót nữa mà chơi như này được không Tức là nếu mà chúng ta cho 4 split vào Ừ cũng ngon Cũng ngon luôn 4 split thì mất cái cọc Mất cái cọc Mất gót luôn Về căn bản là gặp cái thằng Gladiator rồi Nên là tự tin thôi Anh em nhở Đợi chuyển sang split ừ, Bây giờ không gặp cái thằng Gladiator nữa Thì cũng vẫn tự tin luôn <clears throat> Phù đô này Phù đô này ui. Căng ấy Căng ấy bạn ơi Ôi ê ê ê Ôi Ừ Ừ Thôi xong rồi Mất chuỗi rồi Exit anh em ạ à. Exit cắt chuỗi Căng Hay bạn ơi Chua. Được đấy Thế chứ Nó phải như thế chứ Ok để ít ra nó cũng phải như thế anh em ạ à. Rồi Quá tuyệt vời rồi đồ ra anh em nhá Rồi đánh bộ chuẩn của nó thôi anh em Rồi tôi nghĩ tôi cũng chơi uh, ở 9 thôi anh em ạ Luôn là già 2 đã Rồi sau đó lên 10 sau không có gì phải vội cả Ok anh em thông cảm nếu mà tôi có trong cái cái cái, clip mà anh em thấy có những cái đoạn mà tôi uh, hít hà một chút thì bởi vì tôi bị ngạt mũi anh em ạ tôi đang bị ngạt mũi đấy ra do cái ờ, cái cái cái, cái ờ, dư âm của covid vẫn còn khỏe ở đây anh em ơi tôi bắt đầu nhìn thấy cái cái sự gọi là bất lực của đối thủ à lấy gặp fudovi là vì là chúng ta chưa đủ bộ thôi bây giờ chúng ta đủ bộ rồi rồi Rôn ở level 9 rồi anh em ạ Chứ rồi hết slot rồi à? Rôn một chút xuống 40 tiền đi Ui không sao nào cả Chán vậy Tôi nghĩ là bộ này đánh ở 9 nó mạnh lắm rồi ấy Đồ này thì có thể ghép cái uh, Tôi định là ghép cái bão Anh em ạ Ghép cái bão ờ, khỏe Cái cái đồ đấy nó rất là lỗi luôn đấy Nhiều khi vào phát thải bão ra là như con Storm Saman rồi Nếu mà tôi có cái bão thì tôi vào con già nó bắn trưởng luôn Bây giờ vẫn chưa có cái bão nên là già vào vẫn chưa bắn trưởng luôn được mà phải đánh một vài cái nữa Nó khá là lâu Đánh rất là, là, là khó để có thể là tung trưởng luôn Đấy vì con đam con già nó bé mà Chắc là cũng phải mất 3 giây đấy Tung trưởng hơi chậm Chơi mết này là cần phải tung trưởng nhanh Đấy tung trưởng càng nhanh thì sức mạnh của nó càng khỏe <coughs> Trên mết này là tung trưởng là, là đứa nào tung trưởng trước ấy thì đứa ấy thắng thôi Đấy Đánh với những cái nhà khác thì cũng thế thôi Đây con này đánh rất lâu Mất chắc phải 5 giây 5 giây mới tung một trưởng Trượng ma pháp Ok ghép vào cái xung kích à Không ngon lắm Thực ra đồ đồ cái cái cái, bão ngon hơn anh em ạ. Huyết trượng. Ok. Thôi anh em ạ, tôi lên 10 luôn này. Tôi tự tin luôn với anh em là cái con này ờ, level 1 nó chơi ở 10 là vẫn ngon. Nó cứ đủ bộ phong bài là nó ngon rồi. Lên 10 cho nó ra rớt anh em ạ. Khỏe lắm rồi, 6 mét rồi. Đấy, 6 mét bây giờ thiếu hai gót thôi Ra rớt là được hai gót Sau Sorry anh em ra rớt là được 4 gót Đấy nhưng bây giờ hiện tại chúng ta có hai gót rồi Ok khỏe lắm ở đây anh em ạ Ra một vẫn uy tín nha anh em nhé, Có đồ uy tín hết Cứ có đồ là uy tín thôi Không phải sợ Ok ở đây tôi có cái áo choàng kháng ma chắc chắn phải lấy nha anh em nhé. Đấy nhẫn sinh lực này là ghép vào là cũng được này Cái dây chuyền này trong cái trường hợp mà mà chúng ta đánh với mết thì chúng ta ghép BKB còn trong trường hợp mà chúng ta đánh với cái bọn à, Exit này khả năng để mà chống bị swap thì tôi sẽ lấy cái dây chuyển Già đeo dây chuyền vào thì không sợ swap anh em ạ Thua rồi Thực ra thua thì là cũng là cái điều nó dễ hiểu thôi Bởi vì là bây giờ chúng ta chưa lên con giá hai Đấy nhưng mà Nói về ổn thì là khá là ổn Già chỉ cần một sao thôi là nó là giữ máu được rồi không cần phải phải phải là hai sao u uh, đều rồi đó, bán cái này đi đủ bộ nha anh em nhá bốn gót bốn gót 6 mét rồi đấy form bài đủ bộ rồi nhá bây giờ chỉ còn ngồi đợi già lên hai thôi anh em ạ à. ở level 10 chúng ta sẽ có 25 khả năng ra là con già hai Đấy, 25% ra già Bây giờ tất cả đội hình của đối thủ là nó cũng form hết rồi nha anh em nha Có hai Exit này uh, à, 9 Hunter, hai Greater và một Warrior Chúng ta chắc là bây giờ chúng ta có thể ăn được ngôi nhà Warrior thôi Warrior chắc chắn ăn được 9 Hunter này thì đã có tên Sulami Ăn nổi không? Hơi khó ăn Nhưng mà vẫn ăn được Ồ, ồ Ồ oh, Vẫn ăn được anh em ơi Khỏe rồi mà Hiện tại là thua mỗi cái nhà Exit của Fudo thôi anh em ạ Cho đến khi con già của tôi lên được 2 sao Thì chắc là chúng ta vẫn sẽ thua Jiwon View lên được 10 nhá Hai cái ông đấy cùng chơi Exit anh em ạ nhưng mà Jiwon Will thì đéo nào ra con bom với cái RO này Bom RO mà kết hợp với cái Egosit thì khả năng là, là, là ăn được cái nhà của Fudo đấy Fudo bánh tay là anh ấy bao giờ nó mới hết được Fudo thì kẹp được lùn vào à Tôi chắc tôi ghép luôn cái BKB luôn cho nó an toàn anh em ơi Tránh con bom anh em ạ BKB bật lên là tránh được đam của bom đã Bom nó lổ khủng khiếp lắm đấy nhá anh em nhá Cái con bom 2 sao mà trong cái bộ 6 exit ấy mà nó lại còn được kết hợp với cả cọc nữa ấy thì khả năng là một một một thả bom thôi là nó bay toàn bộ đội hình luôn mày thế hết được con bom này nó có cái đồ đấy đặt được hai quả bom anh em ạ căng chưa đó đó chính là cách counter cái bộ này đây 19 máu đúng là G view không bao giờ làm anh em thất vọng <laughs> đúng không anh em được đấy Egosit kẹp bom RO kẹp cọc à Ừ hay đấy Ăn được cái bộ mết này Bom lổ phát bay màu rồi Đặt hai quả bom ra bay toàn bộ đội hình Bom vẫn còn sống bất tử mấy giây nữa mà Kể cả có chết thì vẫn bất tử mấy giây nữa Và nếu mà có một cái BKB trên người con bom thì sao Thì chắc chắn là sẽ không chết Hay, hay phết nhỉ anh em nhờ Tức là Egosit có thể đánh đôi công được với bọn này luôn Tôi thấy cả hai thằng chơi Egosit đều có thể ăn được tôi này Ờ hay đấy <clears throat> Càng càng càng hay quá nhở Rồi thằng này thì chung là vô tư đi bạn ơi Warrior thì thôi xong rồi bốn máu Warrior meta này làm sao chơi được Không chơi được đâu anh em ạ Đấy Exit có khi nó comeback rồi đấy Exit trở lại rồi anh em ạ Exit nó chính thức có trở lại rồi Meta này đánh đôi công với cái bọn này luôn Đấy anh em thấy không Kế hoạch của chúng ta Bây giờ chúng ta sắp thực hiện được rồi đấy <coughs> À hay Thế tôi ghép được một cái cái cái cái, cái, cái, cái nhân sinh lực nữa là Chúng ta có cái dây chuyền rồi này Sau round này rồi tính nha anh em nhá Round này round quái Biết đâu lại ra những sinh lực cho tôi Tôi đỡ phải ghép Càng nhờ hai cái nhà Egosit Của hai cái ông người Thụy Điển Đang đứng ở vị trí top 1 top 2 Đang có chuỗi Egosit mạnh ấy chứ Đúng không Ờ Thế tức là Egosit có thể cân được cái bộ mết căng phết nhỉ đánh căng ấy đánh căng ấy bây giờ tôi cần nó cần nó già lên hai tôi hết tiền rồi mà tôi chưa lên được giá hai anh em ạ hơi cay Thực ra trận này là thiếu cái mắt bão anh em ạ Tôi không có cái bão nên là Cảm giác đội hình nó không phát huy được sức mạnh tối đa của nó ấy. Thì cái bộ này trấn phái của nó cái bão ấy những sinh lực có ghép luôn nhỉ Để phòng trường hợp bị swap thì tôi nghĩ là Sẽ phải có một slot cho cái dây chuyền Chứ còn hai cái BKB thì nó hơi thừa ấy <clears throat> Thực ra thì bởi vì là có một cái slot nó có cái viên ma lăng ấy mà tôi thì tôi vẫn muốn là có cái mắt bão để có thể tung trưởng luôn Vào phát tung trưởng luôn combo với cả con uh, Light Spirit Đấy, lý do là tại làm sao mà tôi vẫn chưa lấy cái slot và có cái nhẫn nhẫn hồi máu ấy thực ra là tí nữa có nhà chết thì nó cũng sang thôi anh em ạ à. nên là thôi cứ từ từ đã cắt chuỗi lỗi không tao phun bộ nhé ồ u u bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi ồ ồ ồ ồ ồ ồ không anh em ơi <clears throat> đây rồi đây rồi đây rồi đồ rồi già hai luôn ui rồi hay quá ba tia cũng được được đấy nhở giá hai rồi anh em ơi bây giờ nó mới thực sự là sức mạnh thật sự của cái bộ này anh em nhá đây giá một mà đấy anh em dưới vương view có vẻ đang đang đang đang tính con đường là đánh nhau với mết đây lên game đây rồi thế thì chốt luôn cái này đi luôn, luôn cho nó nhanh này Đấy Xong rồi nhá Chúng ta đủ bộ Bây giờ chỉ rớt lên được hai sao nữa thôi là cái bộ này mắc binh rồi Không còn mạnh hơn được nữa rồi anh em ạ Mắc binh rồi à? Bom hai đúng không Bom hai đúng không Có BKB bạn ơi Có BKB bạn ơi Ui Ui không, không, không Ừ, vậy không ăn được Có bom nó nổ xong con rồng nó làm lốt anh em ạ Càng ấy Ui, Zimon View đang có chuỗi kìa May là tôi cắt chuỗi được thằng Fudo trước đấy Không gặp thằng Zimon View khi nó cắt chuỗi làm Fudo lên lại Quang Tôi giờ thì cũng nói chung là cũng gần như là mắc binh rồi Có lẽ tí nữa sẽ phải có một slot cho cái BKB 22 mới được TKB 2 để chống uh, quả bom BKB 1 không ăn thua Bật được cái BKB lên thì mấy giây sau cái quả bom nó mới lổ cơ mà Đến lúc hết BKB nó mới lổ anh em ạ, tôi để ý rồi Quả bom nó lổ sau Nên là chúng ta sẽ phải ờ, phải phải lấy một cái BKB 2 nữa cho chắc kèo Chuyện này tôi nghĩ là Chúng ta sẽ phải ghép cái ba tia đấy và tôi tôi nghĩ là không phải là chỉ có một cái ba tia đâu Đấy, nếu mà được thì tôi sẽ ghép là hai cái ba tia để đứng xa bắn vào anh em ạ cho đỡ dính cái quả bom đứng góc bàn cờ bắn vào đứng góc là một cái vị trí rất an toàn cho cái việc là, là tránh cái quả bom nha anh em nhá tránh quả bom đứng ở trong góc thôi hai góc mà mà có cái cái cái cái, cái ba tia mà kích hệ người lùn ấy là chúng ta sẽ không ờ, di chuyển chúng ta đứng ở góc thôi đứng ở hai góc cho hai con ví dụ như là con uh, light spirit và con già đứng ở hai góc và tôi cũng sẽ cần một cái bkb nữa đây anh em ạ tôi nghĩ là nếu mà có thêm được một cái bkb nữa thì uh, khả năng mà chiến thắng nó sẽ cao hơn một cái bkb cho light spirit và một cái bkb cho con già hai con nó sẽ sống sót để nó có thể gây đam Giặt hết sang hai bên là tốt nhất anh em ạ Đứng ờ, ở giữa thì nó tụng ở giữa nó cũng chết thôi Tốt nhất là giặt hai bên Chống được cả cái bọn Greater nữa này <clears throat> Hay Thế nhưng mà chết Một quét Ui rồi ôi Anh em thấy chưa Vẫn khỏe lắm anh em ạ Rồi chỉ có chơi với cả Exit thôi Con già này mặc dù là nó không được 100.000 đam nhưng mà nó ba mươi mấy nghìn đam rồi À hai mươi mấy nghìn đam thế là cũng khỏe lắm rồi Ui đây rồi Hai cái bát tiêu luôn này Ôi rồi ôi Thế thì được quá <coughs> Quá hợp lý luôn anh em ạ Đứng xa được rồi Đứng hai góc vỉa vào thôi anh em ơi Quá hợp lý tôi đang đợi hai cái ba tia thì nó ra luôn Trời ơi định mệnh ở đây rồi <laughs> Cái thằng Gladiator chết nó, đưa tôi đúng cái món đồ tôi đang cần Xong rồi Được quá anh em ơi Tất nhiên là cái cái ba tia tôi sẽ không để cho con già đâu nhá anh em nhá Đừng có để con già cầm cái ba tia Con già cầm ba tia là mất gót luôn đấy Kích ba tia thì chỉ kích uh, cái con khác thôi, kích con lợn lên Đấy Kích con lợn lên Còn nếu con già cầm ba tia là mất gót thì là chết Toàng, toàng ngay chúng ta cần con già để, để có thể là bắn trưởng được nhiều lần đấy nên là con già nó sẽ không cầm ba tia hết luôn chứ còn gì nữa tiếc là chuyện này không có cái bão anh em ạ tôi không có bão điện tử bởi vì tôi thiếu cái viên tinh thạch ma lăng viên tinh thạch ờ, vào trong 40 mana luôn ấy thiếu một viên đó, <clears throat> bây giờ chỉ cần giao rớt thôi anh em ạ Chúng ta coi như là chúng ta mắc đội hình rồi Không mạnh hơn được nữa đâu Mạnh nhất rồi đấy Bây giờ chỉ có đồ thêm hoặc là Thêm con rớt hai nữa thôi Rớt hai thì tôi cũng chả dồn đồ cho rớt đâu Chơi với mấy cái nhà đỏ thì mới cần dồn đồ cho rớt thôi Chứ còn chơi với mấy cái nhà Exit này thì phải đánh đôi công Chơi bằng già thôi Rất nhiều khi nó giật trượt đấy rồi, Di Vương Bill Di Vương Bill Ô đâu, con già tôi đâu rồi Già tôi bị sờ wap à Ây ạ, à, già bị sờ wap à Nhưng mà già vẫn bắn được trưởng mà Ừ, ừ Không bạn ơi, thấy chưa Thấy chưa, thấy chưa Ừ, ừ như nào, đừng để nó đặt bot nữa Đúng rồi, hay quá Vẫn ăn được anh em ơi Tôi có cái ba tia mà 10 máu luôn anh em ạ u uh, còn ở bên kia thằng fudo tôi đẩy còn có hai máu kìa dã man quá wow, dã man luôn anh em ạ thì tôi vẫn thấy cái bộ này nó vô đối mà <laughs> dã man đây nha hai cao thủ đánh với tôi ở giai đoạn lên game nha solo lên game với một ông thì là top server một ông thì là vô địch championship nha anh em nhá đấy vẫn vâng ăn vẫn ok luôn vẫn chưa thấy có cái dấu hiệu là họ có thể counter tôi để từ xem có chuyển bài gì không Chứ còn tôi thấy là Exit vẫn đâu có ăn được đâu Exit này Tetsulami kẹp cá các kiểu rồi này Kẹp cá vào rồi này Rồng có khi phải rồng 3 mới ăn được Rồng 2 vẫn không ăn thua anh em ạ Như này chống không? Đấy, không chống rồi Xong rồi, Furo đi rồi Nhà của Zivong View có 80 tiền ở level 10 Không biết là có chuyển sang cái gì để counter tôi không? 80 tiền ở level 10 đấy anh em ạ <coughs> Rồi xong Rớt hai mắc binh rồi Không còn có thể mạnh hơn được anh em nhá Bây giờ là mắc rồi đấy Bây giờ thì ra ba thôi bắt con rớt của tôi Bắt con rớt của tôi Con rớt không có đồ Con rớt không có đồ bạn ơi Ui khỏe thế Khỏe Khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe Khỏe đấy Vẫn ăn được anh em ạ Căng phết nhờ Bom nó nổ khỏe quá Nó dồn toàn bộ đồ cho bom uh, kẹp cọc anh em ạ Sợ thật sự Round sau tôi sẽ cướp cái quả bom Tôi sẽ cướp quả bom để tôi đặt bom Không biết có đặt được trước cái quả bom của nó nhỉ Chắc là không Tuy nhiên cái quả bom này nó không có cái ờ, tăng mana nhanh Mà nó, nó chỉ là là, là là viên ờ, ma lăng thôi <coughs> Nó không bắn trưởng được luôn Ui nó bắt con uh, light spirit của tôi Ăn được không? Ăn được không? Ăn nổi không? Không được đâu bạn ơi Tôi có cái vòng chống swap mà Tôi có vòng chống swap ở đây mà Ui rồi ôi Làm sao Nghĩ sao mà đòi bắt Không bắt được anh em ơi Tôi tính là, là, là ghép cái chống swap cho hai con để chống cái, cái con à, ảo ảnh nó swap sang rồi <clears throat> Mà kể cả là có swap được sang thì tôi không bị stun thì tôi vẫn đánh được bình thường mà Tôi vẫn bắn trưởng được Già vẫn bắn được trưởng thì, thì thì nói chung là cũng không không thua đâu Anh em ạ, tôi nghĩ không thua đâu Già phọt phát chết hết rồi mà Bây giờ chủ yếu là đồ thôi Bây giờ đồ ngon thì là ngon nhá anh em nhá Đồ ngon thì là ngon ngay DKB2 chắc chắn rồi, hay quá <clears throat> Rồi Món đồ cuối cùng chính là cái ờ, mặt lão máu Tức là cái uh, team của tôi nó vừa có đánh tay, nó vừa có bắn trưởng luôn <clears throat> Chúng ta kích hoạt được người lùn mà Đánh tay cũng khỏe luôn Đánh tay không cũng khỏe Ui, chuyển bài đây kìa Zero View làm gì đây Zero View quyết định là bốn cá bốn cá kẹp với cả gót bốn cá kẹp gót kẹp uh, cái gì bốn cá kẹp với cả bốn ờ, bốn uh, cọc à bốn cá bốn cọc anh em ạ là dồn hết toàn bộ sát thương cho con bom à cậu chắc chưa ui rồi sai lầm rồi sai lầm rồi ai give up luôn ai give up luôn rồi sai lầm rồi bộ này có sợ bốn cá đéo đâu bộ này ờ, định là gì ơ ờ. À ui rồi ô này bảo tôi ra video counter mết Định làm gì <clears throat> Bất lực Đây thử thể hiện cái sự bất lực của đối thủ <laughs> Tức là chuyển sang 4 cá nhá Kẹp với cả Lancer 2 sao 4 cá Lancer 2 sao anh em nhá Không chơi được đâu anh em ơi Bộ này nó không sợ 4 cá Lancer anh em ạ à. Tôi nói với anh em nhiều lần tôi đã chia sẻ trên kênh rồi Tôi có rất nhiều ảnh tôi chụp tôi up lên anh em thấy không Cái bộ này sợ đéo thì con Lancer với cả 4k Ui rồi anh em nhìn kìa Lancer 4k già lướt phát chết bố luôn Lấy đâu ra mà ăn được Chơi đôi công ở Exorcist tôi nghĩ là ăn được đấy anh em ạ Tôi thấy mấy quả lần quả bom nó lổ đẹp là vẫn ăn được đấy, Nếu mà tôi không có BKB chắc chắn là tôi thua Nếu tôi có BKB rồi để tôi thử xem nha anh em nhé Tôi sẽ thử bộ Exit trong những cái